ở đây chúng ta <clears throat> đang học về một loạt <clears throat> một loạt những cái ờ, pháp bất thối tức là điều kiện tu học cá nhân và cũng là cái điều kiện ờ, củng cố tăng đoàn thì các pháp bất thối được Đức Phật ờ, chia thành từng nhóm từng nhóm thì hôm nay chúng ta học nhóm thứ năm à, nhóm thứ năm có nghĩa là có nghĩa là à, gì cái <clears throat> ý nghĩa cái giá trị của uh, mỗi nhóm hoàn toàn giống nhau chứ không phải là nhóm nào hay hơn nhóm nào thì không ờ, mà, mà ngài cho chúng ta ờ, nhiều cái cách nói khác nhau chỉ vậy thôi nhớ dùm cái đó nhiều cách nói khác nhau chứ còn cái giá trị cái tác dụng tu học thì y hệt như nhau sáng nay chúng ta học về cái nhóm thứ năm ừ, có nghĩa là ngài dạy rằng cho đến bao giờ mà từng cá nhân Ừ, các tỷ kheo ừ, tu tập ừ, bảy cái phép quán niệm nha chữ sanh nha đây tôi dịch là quán niệm tu tập bảy cái pháp quán niệm sau đây đó thì gọi là, là bản thân vị đó, có hy vọng chứng đạo giải thoát đã đành và cái sự tu tập cá nhân ấy cũng là cái điều kiện để củng cố cái sức mạnh của tăng đoàn kéo dài cái tuổi thọ chánh pháp giúp cho chánh pháp thêm cái thời gian ừ, tồn tại ở đời ừ. thì trước hết chúng ta bàn về cái chữ sanh nha này trước này cái chữ sanh nha này đây ừ. ở đây tôi dành được quán niệm là sao tôi nói rất là nhiều lần cái chữ sanh nha này nó có nhiều nghĩa nha nó có nhiều nghĩa nó có nhiều nghĩa ở đây chúng ta có ba trường hợp cái sanh nha đây thông thường được dịch ờ, theo bản hán là tưởng tưởng thì có ba cái tưởng một là dục tưởng hai là thiền tưởng và ba là quán tưởng không dục tưởng là gì dục tưởng tức là tất cả những cái uh, quan niệm những khái niệm những ý tưởng không quan niệm khái niệm ý tưởng ờ, những cái tưởng tượng uh, của chúng ta về cái thế giới vật chất Ờ, nói riêng và về cái cuộc đời này ờ, nói chung à, à, những cái khái niệm những cái quan niệm mà nó làm cái nền tảng cho ừ, cái nhận thức cảm xúc của chúng ta đối với cuộc đời này bằng cái sự thương thích ghét sợ thì đó được gọi là dục tưởng ừ, nhớ nha ví dụ như bây giờ tôi tôi, tôi, tôi bước vào một cái vườn hoa mà tôi phân biệt được đây là hoa hồng hoa lại hoa nhài đây là hoa cúc hoa đèo hoa lây dân thực dược cẩm chướng à, tôi biết đây là chiếc xe đây là cái nhà đây là người nam đây là nữ già trẻ đẹp xấu trắng đen cao thấp mập ốm không à, những cái những cái nền tảng đó nó, được chúng sinh phàm phu ờ, khai thác tận dụng triệt để để mà thích cái này để mà ghét cái kia thì nó được gọi là dục tưởng không à, cũng là cái chén mà cái chén này là, là chén xưa chén này là đồ cũ cũng cái chén mà cái chén này nó là đồ cũ cái chén này nó là đồ cổ à, cái chén này chén sành chén sứ chén đá chén bằng mũ chén bằng gỗ không à, ở trong nước mình chẳng có biết đó, chứ Âu Mỹ có chén gỗ nữa có chén gỗ đặc biệt là ở, ở, Ý Ý Ý về Tây Ban Nha nó có cái chén gỗ mà nó bằng gỗ ô liu rất là đắt tiền trình độ rất là tiến thì khi mà mình à, mình mình à, mình mình mình quan sát à, thế giới à, bằng những cái ý niệm bằng cái những những cái ý niệm giả lập bằng những cái giả niệm à, bằng những thái khái niệm những cái định kiến thành kiến à, để mà thích cái này để mà ghét cái kia đó thì cái đó được gọi là dục tưởng không đây là cái thứ hai là thiền tưởng thiền tưởng là sao một cái người mà không có biết chán sợ không có biết chán sợ ờ, không biết chán sợ cái sanh già đau chết còn tìm cái để mà thích để mà ghét trong cái cuộc đời phù du này này thì họ cứ chìm sâu ở trong cái dục tưởng ừ. nhưng mà nó có một số ít chúng sanh họ không có muốn tiếp tục hưởng thụ ở trong cái thế giới vật chất nữa họ mới chuyên tâm thiền định tôi nhắc lại nha đối với người sống u mê đam mê đắm đuối ở trong trần cảnh dục trần ấy thì thế giới này nó có vô số cái chữ vô số là tôi gạch dưới vô số thứ ừ, có nghĩa là có nghĩa là con số tỷ không có đủ với họ mà phải nói là vô số thế giới này nó có vô số thứ để mà thích hay ghét nhưng mà đối với cái hạng thứ hai này là cái hạng mà chán sợ sanh tử hoặc là chán sợ cái đời sống vật chất ấy, thì họ chuyên tâm tu tập thiền định thì cái vô số cảnh trần lúc bây giờ được họ gom gọn lại còn có 10 thứ thôi gom gọn còn 10 thứ thôi đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng là tám cộng với hư không ánh sáng là 10 có nghĩa là họ ăn rồi họ chỉ tập trung có bao nhiêu đó họ cứ niệm đất đất đất đất nước nước nước lửa lửa lửa gió gió gió xanh xanh xanh vàng vàng vàng đỏ đỏ đỏ trắng trắng hư không hư không ánh sáng ánh sáng à, tất cả là ờ, họ chỉ tập trung ở 10 đó 10 cái thứ đó thôi vô lượng thứ vô lượng cái, cái, cái thứ vật chất ở trong vũ trụ vô lượng vô số họ chỉ tập trung có 10 thứ này thôi ừ. thế giới này đấy họ chỉ có 10 thứ này thôi. thì cái đó được gọi là thiền tưởng tức là các đề mục để tu thiền ấy nói rộng là 40 mà nó hẹp rồi. thì tôi chỉ nói cái 10 đề mục casino thôi à, thì đó gọi là thiền tưởng cái này nó hơi trừu tượng nha đặc biệt là những người sơ cơ chưa học Phật pháp thì nghe này thấy thấy hay kỳ nhưng mà tôi tìm cách để mà cho quý vị dễ nuốt tức là cái hạng thứ nhất cái hạng này chiếm 99 phần trăm trong chúng sinh 99,9 phần trăm có nghĩa là chỉ sống trong dục tưởng thôi xanh là thấy cái họ cũng quan niệm xanh vàng đỏ trắng nhưng mà quan niệm họ, họ đối họ đó, có màu xanh có màu vàng để mà thích để mà ghét còn cái hạng thiền tưởng đó, đối với họ cũng có màu xanh cũng có màu vàng nhưng để mà tập trung tư tưởng nha ừ, để tập trung tư tưởng ví dụ như đất họ để miếng đất trước mặt họ niệm niệm đất đất đất đất niệm đất một lúc rồi đó họ nhắm mắt lại họ vẫn thấy cái miếng đất nó nằm trước mặt họ với tất cả những chi tiết rõ ràng và nếu tiếp tục họ niệm nữa họ sẽ đắc thiền và chứng thần thông với cái đề mục đất đó lúc bên đó ví dụ như họ nhìn ở mặt nước họ chỉ nghĩ trong bụng họ nghĩ rằng là thành đất đi thì lập tức cái mặt nước nó thành đất mà thành đất cho họ thế là họ đi trên nước được hoặc là bây giờ họ họ muốn đi qua một khoảng cách ngàn dặm họ chỉ nghĩ là hãy có mặt ở đó đi là họ sẽ có mặt ở đó họ sẽ có mặt ở cái chỗ họ muốn cái tốc độ ánh sáng lúc bây giờ đó với họ nó không là vấn đề nữa đương nhiên cái chuyện này không có học giáo lý và không có tu tập thì nghe nó phong thần lắm không tôi rất là ngại phải nói sâu về chuyện này cho nên tôi nói nhẹ nhẹ thôi nói sơ sơ có nghĩa là cái hạng người mà, mà, mà, mà chán dục họ chỉ tập trung vào các đề mục thì uh, có người thì họ thích luyện thần thông còn có người thì họ chỉ muốn có cái cái khả năng uh, tập trung tinh thần để mà không có phải sống ở trong cái phiền não nữa mà khi phiền não vắng mặt thì đương nhiên họ được an lạc sẵn ở đây tôi cũng nói hơi xa một chút cái khổ của chúng ta đời này nó nằm ở cái nhìn của mình về cuộc đời cái cách nhìn cái thái độ của mình đối với cuộc đời nha vì có phân biệt để mà thích để mà ghét cho nên nó mới ra cái khổ không có được cái mình thích đó là khổ phải chịu đựng cái mình ghét đó là khổ <clears throat> có người tu thiền họ thấy cái đó chán bây giờ họ không còn đi hướng về cái chuyện thích chuyện ghét nữa mà chỉ tập trung tư tưởng thôi vì họ tập trung như vậy họ không còn thích ghét tức là không còn dục truyền cái và sân truyền cái à, nhớ nha thì khi mà không có thích ghét thì cái lòng nó nhẹ lắm mà cái này phải là người hành giả tu tập mới tin cái chuyện này chứ không thì khó về mà tin gì này các vị nghĩ rằng phải có chăn êm nệm ấm quần là áo lụa nhà cao cửa rộng vợ đẹp con ngoan chồng giỏi thì nó mới hạnh phúc chứ nhưng mà không cái đó là một cái hiểu sai cái hiểu đúng là cái người không còn cái gì để thích và ghét nữa cái người đó mới là hạnh phúc mà nó bất hạnh một chỗ là thời nay thì cái nhận thức đó rất khó được chấp nhận rất khó được chấp nhận không rất khó được chấp nhận sự thật đó là như vậy không Chứ cái hạnh phúc gọi nó là, là cao cấp nhất mà tiện lợi dễ kiếm nhất mà tốt đẹp mà đem lại quả lành chính là cái thứ hạnh phúc mà của cái người ly dục cái thứ hạnh phúc của cái người không có đi tìm cái để thích không tìm cái để mà ghét cái hạnh phúc đó mới là chân hạnh phúc đây còn hạnh phúc mà nói nói hơi nặng nha cái hạnh phúc của cái người mà thiếu trí ấy, không? thì nó nó tập trung ở chỗ là có được cái mình thích và né được cái mình ghét thì đó là hạnh phúc mà hãy còn vật lộn với cái thích và ghét thì cái hạnh phúc của mình rất là mong manh bởi vì có ai trên đời này mà mà mà mà, mà toại nguyện được những cái mình thích và né được thành công những cái mình ghét mình ghét một trăm thứ mình né được bao nhiêu à, người nè cảnh vật thời tiết khí hậu thực phẩm lặp lặp lặp là cái thứ mình ghét nó có vô số và mình né được bao nhiêu rồi cái thứ mình thích có vô số mà mình có được bao nhiêu thế là cái thứ hạnh phúc mà nó dựa trên thích và ghét đó, cái thứ hạnh phúc đó rất là mong manh trong khi đó cái thứ hạnh phúc của cái người không còn thích ghét nữa đó, nó nó bền hơn mà nó là, là đẹp hơn có nghĩa là cái thứ hạnh phúc đó là hạnh phúc của người mà ly dục cái thứ hạnh phúc của người hưởng dục càng hưởng càng đọa còn cái hạnh phúc của cái người mà, mà, mà ly dục xa phiền não đó, cái hạnh phúc cái an lạc đó nó càng nhiều càng tốt càng nhiều càng tốt uh -huh. cho nên cái hạng chúng sanh đầu tiên là sống trong dục tưởng cạn chúng sanh thứ hai là sống trong thiền tưởng nhưng mà không chưa đủ dầu có chứng thiền có đặt thần thông có về phạm thiên hết tuổi thọ cũng rớt trở về cái đơn vị gốc đó là cõi người đó là cõi dục tiếp tục xa đọa làm chó làm heo làm côn trùng phải không cái thứ ba mới là đặc biệt cái thứ ba là rốt ráo là cái quán tưởng cái quán tưởng này có nghĩa là cái nhận thức cái khái niệm của cái người tu tập tuệ quán họ chỉ biết họ chỉ ghi nhận đây là hơi thở ra đây là hơi thở vào hơi đây là tâm tham đây là tâm sân đây là vô đây là ừ, khó chịu đây là cảm giác dễ chịu đây là thọ hỷ đây là khổ đây là thọ lạc đó. đó cái đó cũng gọi là tưởng tại sao gọi là tưởng là bởi vì buổi đầu khi chưa chứng thánh khi mới tu tập mình phải hoàn toàn sống bằng cái khái niệm của của trí văn văn tư và tu có vị có nhớ ba tứ trí được không thì buổi đầu khi mà ừ, chưa gì hết là mình phải hoàn toàn dựa vào trí văn mình học mình biết ở đây là ừ, tham nè tham nó như vậy là mặt mũi nó như vậy là sân Ờ, ganh tị bụng xỉn nhỏ mọn ờ, toan tính không mình ghi nhận đây là cảm giác đau đớn ờ, thân đang đau đớn thân đang, là đang khó chịu không biết rõ tâm nó đang giận tâm nó đang sân si tâm nó đang buồn chán biết rõ biết rõ thì cái đó gọi là quán tưởng à, thì như vậy tưởng ở đây nó nghĩa là những cái khái niệm nó là concept nó là idea và nói rộng ra tất cả những cái experience, experiment, knowledge, à, tất cả đều là tưởng hết, sẽ nhà hết. Nhưng mà nó chia ra ba cấp dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Nhớ nha, ừ, nhớ cái đó. Và khi mà chứng thánh thì mình vượt ra khỏi cái tưởng. Có nghĩa là mình nhìn thẳng vào nó, mình không thông qua những kiến thức như hồi bây giờ này. Mình biết đây là tham, tâm sân, nhưng mà cái tham sân này là do mình học, mình biết à, mình thấy đây là vô thường hồi nãy nó không phải như vậy mà bây giờ nó là như vậy mình biết nó là vô thường nhưng mà cái cái cảm nhận này là cái ghi nhận cái hiểu biết cái nhận thức này nó cũng dựa trên nền tảng kiến thức của mình nhưng dĩ nhiên rất tốt rất rất tốt chẳng những tốt mà nó là cần thiết nữa tối yếu không nhưng mà nó không phải là đỉnh cao nó phải là rốt ráo rốt ráo là một ngày nào đó mình thấy cái vô thường đó nó là khổ đấy mình thấy mọi thứ ở đời này đều là vô thường nhớ nha gặp từng nhớ từng câu nha mọi thứ ở đời này đều là vô thường mọi thứ tồn tại đều diễn ra trên cái sự thay đổi lắp đổi cái này nhường chỗ cho cái kia mà mọi cái cái vô thường nó đều là đều là khổ đấy sự đam mê trong bất cứ cái gì đều là tập đế ngồi hiện hữu đều là khổ đam mê bất cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ và đam mê đau khổ là đầu tư một cái khổ mới một cái khổ khác đó lúc đó là dạy cùng một lúc hiểu rằng mọi thứ đang vô thường cái tâm này đang vô thường cái vô thường này này nó là khổ đấy. bất cứ đam mê nào trong khổ đế đều là tập đấy, tức là con đường tạo ra cái khổ khác cái nhận thức đó nó mới giúp cho mình dứt trừ phiền não chứng tâm à, không còn sanh tử không nhưng mà cái thấy đó bây giờ tôi nói các vị nghe bằng cái cái nhận thức của một cái người phạm phu ngôn ngữ phạm phu nhưng mà khi chứng thánh đó, thì lúc giờ cái hiểu các vị đó, nó rời xa những gì nó lìa hẳn những gì quý vị đang nghe tôi nói tôi nhắc lại một lần nữa nhé các vị chưa từng biết cà phê là gì hết các vị chỉ nghe diễn tả thôi người ta lấy hạt cà phê người ta phơi khô người ta rang người ta sấy xong người ta xay nó ra người ta pha chế nó mà các vị chủ uống được nào thì, thì tôi tôi tả làm sách nào thì tôi nói thôi thì nó giống giống như gạo rang nó giống như bắp rang nó giống như đậu rang vậy đó à, mà nó cái màu nó đậm hơn tí thì tôi chỉ tới đó thôi chứ bây giờ tôi hỏi chứ quý vị chưa quý vị chỉ uống ờ, gạo rang đậu rang bắp rang chứ có bị chuối cà phê thì bây giờ tôi làm sao tôi nói đây thế là tôi cũng chỉ gượng gượng tôi nói vậy nhưng mà may này khi mà các vị uống một ly cà phê rồi thì các vị mới hiểu rằng cái nỗi khổ của tôi ngày xưa tôi đã khó khăn cỡ nào khi mà tôi diễn tả cái hương vị cái mùi vị của cà phê thấy không ừ, đại gái như vậy nãy giờ tôi đánh một vòng để tôi giải thích một cái chữ tưởng đấy tưởng tưởng này có nghĩa là cái cái quan niệm khái niệm nhưng mà trong trường hợp này đây có nghĩa là quán niệm quán niệm thì tôi nhắc lại lần nữa mình sống trong hễ còn là phàm thì mình còn phải sống ở trong cái giả niệm đấy, còn giả niệm có nghĩa là còn những cái khái niệm định đặt áp đặt giả lập giả danh nhưng có một điều có một điều thế này xưa giờ đó là mình sống trong những cái cái cái cái cái, cái ý niệm mà cũng giả nhưng mà nó hoàn toàn có hại không có lợi gì hết à, cái này nó chua cái này nó ngọt cái này nó đắng cái này nó cay cái này tím cái này xanh này vậy vuông này, này tròn cái này chữ nhật cái này hình bình hành cái này hình than hình đa giác hình, hình nón hình lăng trụ lặp lặp lặp lặp la đây này là nam nữ được cái trong máy còn bây giờ thì mình dẹp hết tất cả những cái niệm, mặc dù mình vẫn sống bình thường như mọi người bình thường nha vẫn biết phân biệt lái xe vẫn biết đây là lề trái đây là lề phải chúng thôi lên trên xa lộ mình cứ quán danh sách là nó đụng cho sặc máu nha vẫn sống bình thường như mọi người nhưng luôn luôn hiểu rõ rằng đây là giả niệm ta đang sống trong thế giới giả lập thì phải, phải sống bằng giả niệm còn cái thật của thế giới này nó chính là cái gì chớp tắt sanh diệt gồm những buồn vui thiện ác đang diễn ra trong thân tâm này ừ. biết rõ và sống bình thường như mọi người nhớ nha biết rõ ừ, cả hai biết rõ thế giới này nếu mà nói rốt ráo thì nó chỉ là buồn vui thiện ác chớp tắt sanh diệt liên tục thân thì chỉ có đất nước lửa gió còn tâm là chỉ có thiện ác buồn vui chỉ có sáu thứ này thôi thì biết biết rõ luôn luôn biết rõ như vậy luôn luôn biết rõ như vậy nhưng mà trong này sống bình thường sống mình như người ta vậy thí dụ như mình là một người học về, ờ, hóa học với kiến thức ở trong phòng lab mình biết rõ rằng nước chỉ là H2O mình biết bao nhiêu thành phần ở trong ly nước chanh biết hết ừ. biết cái này là đường cái này là muối cái này là axit nhưng mà à, khi mà mình đi ra đường thì cái ngôn ngữ của mình cái khái niệm sống cũng phải giống như người ta mình vào tiệm mình vẫn kêu ly nước chanh chứ mình đâu có kêu H2O rồi cộng với cái gì cái gì đâu no no no lúc đó mình vẫn kêu ly nước chanh nhưng mà mình luôn hiểu rất rõ ly nước chanh khi nào cần ấy, mình hiểu nó là trong ly nước chanh nó gồm có bao nhiêu thứ người tiểu đường nên bớt chanh người bao tử nên bớt à, người tiểu đường thì nên bớt đường người tiểu bao tử thì nên bớt chanh đó là trong trường hợp đặc biệt mình mình ờ, mới áp dụng kiến thức chuyên môn đó còn không đó thì ngoài cái giây phút đó ra đó thì cái mình kêu kêu kêu ly nước chanh mình vẫn kêu nước chanh chứ mình mới cái chat chứ mình không có kêu cái từ ngữ gì đặc biệt hết nhưng nếu cần mình có nhắn một câu ờ, chị ơi cô ơi ít đường tí à, cho tôi ít chanh tí vậy thôi ừ. đá nhiều tí đá ít tí thấy không Đấy, sống như người ta vậy nhưng mà bằng cái kiến thức bằng kiến thức chuyên môn chuyên nghiệp ừ, ừ. rồi nhớ cái đó nãy giờ mình là nói về cái chữ tưởng đó ừ. phải nghe kỹ bài giảng này chứ không hơi khùng nghe không hiểu thì đức phật này dạy rằng khi nào vị tỷ kheo sống bằng bảy cái phép quán niệm sau đây thì cái sự tu tập của vị đó có thành tiến và nếu mà không bỏ cuộc nữa chừng thì sẽ có những thành tựu ngoạn mục đủ duyên chứng thánh mà không đủ duyên thì cũng là hiện tại lạc trú an lạc hiện tiền và gieo duyên giải thoát cho đời sau kiếp khác còn nếu đủ duyên là chứng thánh ngay đời này à, đó là bảy pháp quán niệm cái pháp quán niệm thứ nhất đó là vô thường tưởng gọi là quán niệm về vô thường quán niệm vô thường là sao quán niệm vô thường có nghĩa là uh, cái là chú giải nha chú giải các vị hỏi kinh nào kinh nào và dạ, đây là chú giải commentary yeah, dạ, commentary bên tay kêu commentary cái commentary là chú giải của uh, tăng chi bộ kinh cái phần 10 pháp sau đăng chi kinh thì nó có nhiều, nó có nhiều nhiều nhiều nhiều chương. Chương một pháp, hai pháp, ba pháp, năm pháp, bảy pháp, tám pháp, mười pháp thì đây là cái te cái chú giải của cái phần mười pháp. Này trong đó giải thích như vậy. bộ đó bộ chú giải có tên là Magno Rathanipandi nhớ. Trong đó giải thích thế này. <clears throat> Vô tưởng tưởng là sao? Các vị biết rồi, Đức Phật có nhiều cách để ngài chia chia sẻ thế giới và chúng sinh. Tôi nhắc lại có nhiều cách lắm có lúc này nói thế giới và chúng sinh nó chỉ là các duyên tụ lại duyên tụ thì nó có mặt mà duyên tán thì mất đi à, có lúc này chỉ gom thế giới vào một chữ duyên thôi có lúc này chia thế giới ra là làm hai thứ đó là gì? danh và sắc ừ, có nghĩa là vật chất và tinh thần có lúc này chia thế giới này, này ra là ba phật đó là thiện ác và vô ký không thiện không ác có lúc này chia thế giới này ra thành bốn phật đó là tâm tâm sở sắc pháp ừ. còn cái niết bàn là nằm ngoài hiểu không ừ, ngoài. nhưng mà bốn pháp chân đế có lúc ngày chia thế giới này nó ra thành là là, là, là, là ừ, năm đó là năm quận có lúc thế giới này ngày chia thành sáu đó là sáu căn có lúc ngày chia nó ra thành 12 có nghĩa là sáu căn cộng với sáu trần cái lúc ngày chia thế giới này ra thành 18 có nghĩa là sáu căn sáu thức và sáu trần hiểu không nhớ cái đó ừ sáu căn là sáu giác quan còn sáu sáu tầng nghĩa là sáu cái đối tượng của giác quan còn sáu thức nghĩa là sáu cái biết dựa trên các giác quan này. bởi vì chỉ có cái giác quan không thì mình không không không không không, không biết được sáu tầng đâu phải thêm sáu thức nữa ừ. ví dụ như con mắt mình mình đâu có đuôi đâu nhưng mà mình nhắm mắt lại là mình đâu có thấy gì. phải mở mắt ra thì mình mới thấy được nha thì như vậy giác quan không chưa đủ mà phải có cái điều kiện để cho cái biết của mắt nó có tâm chỉ có một nhưng mà cái tâm mà nó dựa vào cái cái, cái thần kinh thị giác để nó biết cái hình ảnh màu sắc thì cái tâm đó được gọi là tâm nhãn thức tâm chỉ có một thôi à, nhưng mà nó dựa vào cái thần kinh thính giác để mình để mình để ghi nhận âm thanh tiếng động thì cái tâm đó được gọi là tâm nhĩ thức cái tâm mà nó dựa vào cái thần kinh khứu giác để nó biết các mùi thì cái tâm đó được gọi là tâm tỷ thức cái tâm mà nó dựa vào cái vị giác để nó biết các vị thì mình gọi đó là tâm thiệt thức cái tâm chỉ có một là biết là tùy thuộc vào nó dựa vào cái giác quan nào để nó biết đối tượng nào thì mình gọi tên theo cái, cái, cái, cái giác quan và cái trần cảnh đó nhớ nha ừ, rồi thì cái quán niệm vô thường là sao quán niệm vô thường có nghĩa là hành giả ừ, luôn luôn biết rõ rằng tấm thân này nó chỉ gồm có năm cái thân tâm chỉ gồm có năm thứ sắc thọ tưởng hành thức sắc đây tôi nói vắn tắt này tôi đã giảng một ngàn lần rồi sắc tức là cái, toàn bộ cái tấm thân sinh học của mình từ trên đầu xuống tới gót chân được gọi là sắc Đúng không gồm có tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mặt là mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu à, thì cái đó được gọi là sắc pháp sắc, sắc quẩn còn thọ quẩn có nghĩa là tất cả những cái cảm giác dễ chịu khó chịu của thân và tâm à, nhớ cái đó gọi là thọ quẩn tưởng uẩn tức là tất cả cả những kiến thức khái niệm kinh nghiệm hồi ức thì gọi là tưởng uẩn không còn hành uẩn tức là cái, cái khía cạnh thiện ác của tâm còn thức uẩn chính là cái biết của sao giác quan Đấy, nhãn thức nhĩ thức ừ, nhớ nha thì năm cái này được gọi là năm quẩn năm cái này do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi sự hợp mặt của năm thứ này được gọi là một chúng sinh nhớ nè thì hành giả nói chung và vị tỳ kheo nói riêng luôn luôn biết rõ rằng năm quận này là do duyên mà có có rồi phải mất đi đó được gọi là vô thường tượng mà đặc biệt là cái ờ, cái cái cái, cái có rồi mà mất đi có rồi mất đi có nghĩa cái thân này mình nhìn mình thấy sáng chiều nó nó giống nhau y chang nhưng mà không nó không ngừng biến đổi bên trong nó không ngừng nó không ngừng lúc có lúc nó về lúc nó khác và tại sao nó không ngừng biến đổi là bởi vì các vị biết rồi các cái tế bào nó không có đứng yên à, mấy cái huyết cầu mấy cái blood cell nó không có đứng yên liên tục biến động để làm chi ta để mình chuyển đổi từ cái khỏe sang cái bệnh từ tuổi trẻ sang tuổi già từ cái sống sang cái chết chứ nếu mà nó đứng yên thì đứa nào bệnh đây à, nó phải nó phải biến chuyển chứ để cho mình từ cái thằng không tiểu đường nó mới chuyển qua cái tiểu đường từ cái không cao máu nó chuyển qua cái cao máu không? rồi từ cái thằng không có bị tim mạch nó chuyển qua tim mạch rồi thận rồi gan nó phải nó, nó, nó phải đổ dốc dần dần để có một ngày mà không còn xài được cái nào hết mình lăn đùng ra mình chết ngát đấy nó phải luôn luôn biến động cho nên ngay cả bây giờ mình tập gym tập fitness cơ bắp cuồn cuộn sáu múi năm múi không nhưng mà mỗi giờ mỗi ngày cơ thể không ngừng biến động mỗi ngày mỗi giờ chứ phải mỗi ngày mỗi giờ nó phải liên tục biến biến biến động để nó, nó, nó, nó đẩy mình về cái bệnh đẩy mình về cái già nó đẩy mình về cái chết luôn luôn luôn luôn hành dạ, giả phải nhớ như vậy rồi cái đó là nó về sắc quẩn cái quán niệm vô thường về về về thọ quẩn cũng vậy cái cảm xúc của mình nó luôn luôn biến đổi liên tục mà tại vì mình thất niệm mình không có ngờ lúc khó chịu lúc dễ chịu cả thân và tâm luôn luôn chuyển đổi cảm xúc lúc khó chịu lúc dễ chịu đa phần là khó chịu vì sao rất là dễ hiểu rất là dễ hiểu tại sao mà đa phần này lại khó chịu cái thứ nhất do tiền nghiệp quá khứ mình bất thiện mình nó dễ có hơn cái thiện đấy bất thiện nó dễ có hơn cái thiện cho nên là cái cái, cái, cái tâm ác nó nhiều hơn tâm thiện cho nên cái nghiệp ác nó nhiều hơn nghiệp thiện cho nên bây giờ sinh ra cái cảm giác khó chịu nó phải nhiều hơn cảm giác dễ chịu đó là cái thứ nhất lý do thứ nhất rất là dễ hiểu lý do thứ hai tại sao khổ nhiều hơn vui là bởi vì mình luôn luôn có cái ý hướng là trốn khổ tìm vui trốn đắng tìm ngọt chúng sanh phạm phu luôn luôn sống trong cái việc nào luôn luôn có người thì often có người thì always có người thì often có người thì sometimes ba cái đó nhá thì cái người tu là cái người sống tham tức là lâu lâu cũng có đi tiền cái thích thì lâu lâu trốn cái ghét có cái là sống tham rồi cái người tệ hơn chút là often có nghĩa là thường xuyên ừ, thường xuyên mà cái người mà tệ nhất xúc vật nhất đó chính là luôn luôn always ừ, trốn khổ tiền vui cái người này sống khổ và sống đầy phiền não nhớ nha chỉ cần nhớ ba cái chữ này thôi dạ ai cũng trốn khổ tìm vui nhưng mà mình là hành giả thì thang tệ hơn chút là phật tệ nhất was chính là always uh ừ -huh, nhớ cái đó cái cảm giác còn mà tay trên đây là lý do vì đâu mình luôn luôn khổ tại vì mình cứ trốn khổ tìm vui mà có mấy ai được tọa nguyện khi mà trốn khổ có mấy ai tọa nguyện khi tìm vui có mấy ai tọa nguyện được cái điều mình muốn có ai tội nguyện khi mình né được cái mình ghét thế là có hai lý do mà, mà khiến cho cuộc đời này nó máu lệ một là cái cái cái lòng lành đó, nó khó hơn cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái ác tâm cho nên cái ác nghiệp đó nó nhiều hơn cái thiện nghiệp thế là thế là cái quả khổ nó nhiều hơn cái quả vui nhớ nhiều đó thôi đây là lý do thứ nhất lý do thứ hai là mọi thứ nó luôn vô thường mà mình thì mình muốn tưởng lại vô thường ấy cái ngọt á, mình cứ mong là, là là là nó ở ngoài đừng mất mà cái đắng á, mình muốn nó, nó đi sớm đừng có trụ lại nữa mà thế giới thành thế giới vô ngã mọi thứ nó do duyên mà có chứ không phải là do ai đó an bài sắp đặt thu xếp dàn xếp không thế là mình cưỡng lại cái luật vô ngã mình cưỡng lại cái luật vô thường thế là chỉ cái nội cái ý niệm mà cưỡng lại là đã là khổ rồi nha cưỡng lại là khổ rồi ừ cho nên hành giả luôn luôn sống bằng cái cái quan niệm thứ nhất đó là mọi thứ là vô thường khổ cách mấy rồi cũng qua đi sướng cách mấy rồi cũng qua đi đắng ngọt cách mấy rồi cũng qua đi hành giả phải liên tục như vậy và tôi phải nói một cái chuyện hơi nhức đầu thế này rất nhức đầu mà rất là cốt lõi cho, cho quý vị đó là chỉ riêng cái pháp môn quán niệm bất quán niệm vô thường này thôi nếu một người thường xuyên sống trong đó thì tất cả những cái ước vọng những hy vọng những hoài vọng những hy cầu những mong đợi trong thế giới này sẽ dẹp mất những cảm hứng của chúng ta về âm nhạc về hội họa về tình yêu về kiến trúc về sự nghiệp không? về tình cảm về danh phận về thân phận nó là bèo bọt nó là mù xương nó là phù phiếm buồn cười nó trẻ con lắm ừ nếu mà thường xuyên sống trong đó và cái miệng mới thoạt nghe qua cái miệng nghĩ là đạo Phật quá bi quan no đạo Phật dạy chúng ta sống chung với lũ đạo Phật dạy chúng ta chấp nhận sự thật và nhờ vậy mình được an lạc và được tự do Đấy. mình cứ cưỡng lại mình cưỡng lại cái dòng chảy vô thường vô ngã đó và mình mong rằng mọi thứ nó như mình muốn ừ thế là mình khổ còn đằng này mình sống chung với lũ là nó vô thường mình thấy được chứ không phải chấp mình sẽ chấp nhận thì nghe nó nó, nó, nó tiêu cực mà phải là mình thấy được nó và sống với cái sự tỉnh táo đó sống với cái nhận thức thông suốt đó thì cái thấy đó nếu mà đủ duyên ba la mật cái nó cho mình cái thánh trí để thấy rằng thế giới này nó luôn luôn nó chớp tắt cho nên nó mới có cái cái, cái thuật ngữ gọi là vô tướng giải thoát nghĩa là giả luôn khi mà giả thường xuyên liên tục mà sống trong cái sự quán niệm vô ngã vô thường thì hành giả không còn có cái khái niệm người thú đẹp xấu không. vậy thấy chớp tắt chớp tắt ừ, chớp tắt thì với cái thấy đó hành giả không thấy có cái gì để thích và ghét hành giả thấy rằng mọi hiện hữu chỉ là là khổ mà cái khổ đây nó là khổ bản chất khổ đây tôi nói rất là nhiều lần khổ nó có hai nghĩa khổ cảm giác và khổ bản chất cái người mà mà mà, mà, mà, mà, mà gọi là thiếu trí mà hạng nặng ấy thì họ mong mà đợi và hy vọng cuộc đời này là hạnh phúc hạng khá hơn một chút thì nó thấy cuộc đời này là lúc khổ lúc vui ừ. nhưng mà đến cái lúc ừ, ở một cái bậc thượng trí đó thì họ thấy rằng không có khổ vui mà chỉ là chóp tắt đắng ngọt lắm họ lúc giờ giờ nó là một Ừ, ừ. giống như tôi rất là nhiều lần tôi nói cái hạn mà thiếu trí nó chỉ có khổ và vui chỉ biết có khổ vui sướng khổ dễ chịu khó chịu cái hạn khá hơn một chút thì nó biết rằng đây là thiện nó còn phân biệt thiện ác cái nào nên nào không nên và cái hạn mà cao cấp nhất chính là nó luôn luôn sống trong nhận thức rằng thiện ác buồn vui đều chớp tắt chớp tắt và cái ở cái hạn này, này trên hình thức quay phim chụp hình nó rất giống cái hạn thứ hai hạn thứ hai là vì trốn khổ tìm vui nên hành thiện lánh ác còn cái hạng thứ ba nó cũng hành thiện lánh ác nhưng không phải để không phải mục đích để trốn khổ tìm vui mà là để dứt hẳn cái sự hiện hữu ở đời cái kia là trốn khổ tìm vui Thế là đối với họ cái vui nó vẫn còn gì là cái gì đó có thể tin cậy được tín nhiệm được gửi gắm được trao thân giao phó được mà cái thứ ba cao cấp nhất họ vẫn hành thiện lánh ác họ hành thiện vì họ không thể sống ác nha yeah. cái hạng thứ hai đó là họ hành thiện lánh ác chỉ vì họ muốn trốn khổ tìm vui đa phần 99,9 phần trăm phật tử là lọt cái hạng thứ hai này hành thiện lánh ác để để trốn khổ tìm vui muốn kiếp sau sinh ra đừng có nghèo muốn kiếp sau sinh, ra được đẹp được giàu được nổi tiếng được danh phận lặp lặp lặp lặp lặp ngay cả ờ, miệng nói cầu giải thoát nhưng mà cũng muốn trước khi đắc đạo đẹp trai con nhà giàu học giỏi đấy đó là hạng thứ hai nhưng mà riêng hạng thứ hai riêng hạng thứ ba thì không thì họ ý thức cái rất rõ mọi thứ nó chỉ có chóp tắt chóp tắt thì thiện ác buồn vui chỉ là chóp tắt họ hành thiện lánh ác để không còn sống trong cái cảnh chóp tắt đó nữa đó nhớ cái là cái vô thường tượng là vậy cho nên chỉ riêng cái pháp môn vô thường tượng chỉ riêng cái pháp môn này thôi đủ để xô đổ và đánh ngã tất cả những cái hoài niệm những hoài vọng hy vọng chờ đợi về thế giới hoài vọng hy vọng và ước vọng về thế giới thấy cái gì cũng vô nghĩa hết Hồi đó giờ mình thích cái gì đó, buông phải buông mà tại sao phải buông đừng có bắt trước người ta nói gì cũng két tu là buông mà phải hiểu tại sao buông vì thực ra không có gì để mình nắm không có gì đáng nắm và không có gì để nắm nhớ cái này tới chết phải nhớ câu này không có gì đáng nắm và cái thê thảm nhất là không có gì đáng nắm và không không có gì để nắm vì nó cứ chấp tắt có ai có ai mà vốc nước giữ được cái vốc nước trong lòng tay cát kìa một bụm cát mà mình mình nhúc nhích là nó đã tuột qua kẻ tay nói gì là nước nói gì là gió nói gì là nắng có ai mà lấy cái lấy cái bàn tay để mà vốc để mà bụm nắng được không nước nắng nước gió và cát ừ. mù sương nắng nước gió cát và mù sương có ai mà lấy bàn tay mà bụm mà, mà cho nó đầy vóc năm thứ này không trong đó cát thì còn hy vọng tí nhưng mà chút thôi chứ còn mà kêu bụm cả ngày thì cũng khó khó lắm. không khó rồi tới nước thì thời gian nó ngắn hơn rồi còn ba cái ai mà nắng gió mùi sương thì lấy tay nào mà bụp tay nào mà cầm nắm tay nào mà nắm nếu tay nào mà ôm tròn lấy được nắng gió mùi sương thành giả phải thấy như vậy đó phải thấy như vậy đó thì trước mắt bớt được cái thích và cái ghét mà cái thích ghét nó vắng rồi lập tức an lạc nên nhớ mục đích của đời tu không phải để an lạc tôi khẳng định một ngàn phần trăm mặc dù nói làm đúng là Phật sẽ được an lạc nhưng cái mục đích cao nhất của đạo Phật không phải là an lạc mặc dù nãy tôi có nói rồi ăn lạc hạnh phúc nó có hai hạnh phúc đời và hạnh phúc đạo hạnh phúc đời là thích cái này thích cái kia tránh được cái ghét có được cái thích còn hạnh phúc đạo là buông được cả thích và ghét nhưng mà trên cái đó nữa là không còn hiện hữu không còn tái sinh nữa thì mới được xem là an lạc trong trăng phải không nhưng mà ít nhất mình cũng được loại an lạc thứ hai cái là an lạc của người không có hy cầu không có trốn chạy không có theo đuổi cái này mà, mà, mà, mà trốn chạy cái khác tôi nhắc lại làm đúng lời Phật dứt khoát hiển nhiên đương nhiên cố nhiên mặc nhiên là được an lạc nhưng sự an lạc ấy chỉ là một cánh hoa trên đường đi chứ nó không phải là cú cánh cao nhất của cuộc tu no, no never no. nhưng mà có một điều hãy nhớ làm đúng lời Phật thì được an lạc và sự an lạc ấy không phải là cú cánh cao nhất bởi vì sao vì mỗi thứ là vô vô thường có rồi phải mất đi thành giả luôn nhớ như vậy để thứ nhất là hành lánh ác hành thiện thứ hai buông sạch mà phải hiểu tại sao buông là bởi vì không có gì để nắm và không có gì đáng để nắm không đáng nắm và không có cái để nắm nhớ cái đó. đó gọi là quán niệm về vô vô thường quan vô thường trong năm quẩn cũng là cũng là thấy được vô thường trong năm quẩn thì cũng là thấy được sự vô thường của vô số chúng sinh của vô lượng vũ trụ thấy đều nằm ở trong sự vô thường ấy không có gì nằm ngoài cái nguyên tắc chóp tắt chóp tắt cái này được thay thế cho cái kia cái này phải nhường chỗ cho cái nọ thành giả luôn thấy như vậy toàn bộ những khổ đau sẽ được giải quyết ngay trong cái pháp môn quán niệm vô thường tất cả những trong đợi những hoài vọng cũng sẽ được dẹp sạch được tẩy xóa bởi quán niệm vô thường lúc đó mình mới thật sự là cánh chim tung bay giữa trời rộng ừ, ừ. tôi nhắc lại làm đúng là phật là an lạc nhưng sự an lạc ấy không phải là cú cánh cao nhất của cuộc tu mặc dù nó nên có cho đến bao giờ chứng thánh thì nó nên có đúng nhưng mà cái chứng thánh rồi hành giả thấy rằng tất cả mọi cảm xúc chỉ là mù sương ừ đó là quan điểm về vô thường cái thứ hai quan điểm về vô ngã là sao ở đời không có cái gì là một vô ngã ở đây không phải là nothing nó vô ngã đây không phải là là không có gì không phải mà vô ngã đây là không có ai không có đứa nào thằng nào con nào vô ngã có nghĩa là vậy chứ vô ngã đây không phải là nothing không phải là không có gì nó có chứ nhưng mà nó có trong cái hình thức chớp tắt cái thiện nó luôn luôn vô thường cái ác nó luôn luôn vô thường mà thiện ác nó là nhân không? thì cái quả là gì là buồn vui mà cái nhân là thiện ác nó nó là vô thường vô ngã thì cái cái nhân ấy, là thiện ác nó đã vô thường thì cái quả buồn vui nó cũng là vô vô thường à, ở đây là không có một ai một đấng nào mà an bài và cũng không có một cái cá thể nào một cái cá thể là cái personal nào mà mà, mà làm hết mà tất cả là do duyên do duyên à, do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà có thiện có ác không? mà cái thiện lúc có lúc không phải không ờ, không có cái thiện cái ác nào mà nó tồn tại quá một sát na có một điều là khi mình cái ác mà nó có đủ để mình làm bậy đó thì cái một cái sát na ác đó nó xuất hiện nhiều lần mình có thể mình nổi giận trong một giờ hai giờ để mình đâm chém đánh đá chửi bới trong một hai giờ đồng hồ phải không rồi mình tưởng là nó có một cái ác kéo dài như vậy không nó là vô số cái sát na bất thiện tiếp nối với nhau để làm nên chuyện đó cái ác cái ác trước nó nhường nó biến mất để nhường chỗ cho cái ác sao? cái nhân nó vô thường rồi đời sau sinh ra là mình có một cái tấm thân một là yếu mệnh hay là bệnh hoạn xấu xí do cái quả của cái cái, cái hành động mà, mà sát sinh tạo hành ngày xưa đó thì cái cái cái tấm thân xấu xí và đau đớn bệnh hoạn ấy nó cũng liên tục vô thường cái nhân ngày xưa nó vô thường và cái quả bây giờ cũng vô thường rồi cái thiện cũng vậy có được một giờ đồng hồ thiện tâm để làm thiện mình tưởng là có một cái có một cái thiện kéo dài suốt một tiếng đồng hồ nù no. vô số cái sát na thiện tâm nó tiếp nối liên tục để nó làm nên một giờ đồng hồ thiện tâm à, và trong suốt thời gian đó thân và tâm của chúng ta mình gọi là chúng ta đó thật ra là cái khối danh sách này nè nó liên tục thay đổi trong lúc một giờ đồng hồ một quý vị quỳ tụng kinh nghe pháp ngồi thiền cúng dường dân y lặp lặp lặp thì trong một giờ đồng hồ đó thân và tâm này nó không có phải đứng yên mà nó biến đổi liên tục cái mình gọi là tôi gọi là chúng tôi quý vị các anh các chị các cô các chú nó thật ra nó chỉ là một cái giả danh thôi. Nó, nó, nó được dùng để ám chỉ cho một khối à, tổng hợp của vô số điều kiện nhân duyên danh sách nó sanh diệt không ngừng nhớ cái ở đây không có một cá thể nào hết nên được gọi là vô vô ngã là vậy đó vô ngã không phải là không có gì mà là không có ai không có người tạo nhớ nha nó nói là không phải là nothing mà nó là no nobody nhớ cái đó còn cái chuyện mà mình thấy rằng hồi nãy thiện bây giờ cũng thiện no cái đó là similar similar not the same giống chứ không phải là một similar not the same nhớ nha giống chứ không phải là một là đặc biệt rồi phải thấy như vậy như vậy cái vô ngã vô thường nó nó, nó không rời nhau khi mình sống rốt ráo với cái nhận thức về vô thường thì cũng có nghĩa là mình đang sống rốt ráo với nhận thức về vô vô ngã nhớ cái đó nha <laughs> bởi vì khi mà mọi thứ nó là chót tắt cái sau nó nhường chỗ cho cái trước cái cái cái sau nó được thế chỗ bằng cái trước cái trước ờ, cái trước nó phải nó được thế chỗ bằng cái sau không à, thì coi như là là mình sẽ thấy ở đây là một khối mù sương nó là một đống cát và chết là gì chết là cái sự rời rã của một nắm cát của một đống cát chỉ vậy và đương nhiên mấy cái này nghe vậy thôi à, còn muốn thấm thế là phải thực tập phải thực tập lời Phật mà nói một cách gọi là nhẹ nhàng nhất lời Phật giống như ly cà phê vậy đó bây giờ anh có đọc một triệu trang sách về cái mùi, mùi cà phê vị cà phê chịu thua chịu thua anh phải uống anh phải uống uống cà phê một muỗng cũng được một một có đường thì ngon rồi đó dễ uống hơn nhưng mà nó không có thấy được cái cái cái mùi vị thực sự của cà phê à, mình tu tập toàn lũ cà phê cà phê dảo cà phê nước hai nước mười mà lại bỏ đường rồi còn vừa bỏ cream rồi bỏ tùm lum đó hết Việt Nam cũng có cà phê trứng nữa chứ mấy người pha tùm lâm vô thì mình không cái không còn cảm một cái cà phê nguyên chất nữa ờ, nó đắng cũng như ở đây có cái espresso ít thiệt nhưng mà uống một miếng nào ra miếng này à, ờ, cái, cái, cái, cái ờ, cà phê ờ, mocha rồi arabica cái gì uống tôi là biết mùi rất rõ espresso cũng rất rõ nguyên chất thì tu thiền chính là uống cà phê nước một và uống không có phạt chế nó có sao giữ nguyên để uống còn mình thì, thì mình vì mình không đủ gan uống cà phê nguyên chất phải bỏ đủ từ đủ thứ gì hết khi bỏ đủ thứ vô thì cái hương vị cà phê phù thủy biết à, nhớ nha cho nên tu tập cái cái, cái pháp cái quan niệm thứ hai đó là, là thấy mọi thứ là do do duyên mà có ở đây không có một cá thể không có một cái gì là một nhớ nha không có gì là một kể cả các gọi là tôi gọi là tí con tèo con lan con hương con cúc con đào con yến con thúy con phượng thì tất cả đều là là giả danh để gọi cho một nắm cát ừ một nắm cả thì cái hiểu này được gọi là vô vô ngã nhận thức về cái tính vô ngã là vậy đó ờ, và ở đây ai có học về giáo lý duyên khởi thì tôi mới nói được cái gọi là dòng luân hồi nói chung và cái gọi là đời sống của mọi cá nhân nói riêng nó chỉ là một dòng chảy của duyên khởi thôi đấy tức là do ờ, do thay sáu ái do vô minh và do tham ái đời trước bây giờ mình mới có cái thân tâm này và với cái thanh tâm này chúng ta lại tiếp tục đầu tư cho một cái thanh tâm khác một cái đời sống đời sống 100 năm 70 năm của mình nó chỉ là một dòng chảy của nhân và quả trên cái nền quả kiếp trước chúng ta tiếp tục tạo nhân mới cho kiếp sau cứ vậy liên tục trong từng giờ chúng ta là một nắm cát cái nắm cát này trong đó nó có một phần là do tiền nghiệp quá khứ một phần là nỗ lực hiện tại đây thì cái mới cái cũ này nó cộng đời để nó tạo ra cái đời sau kiếp khác thì hành giả luôn luôn ghi nhận như vậy ừ. hành giả thấy rằng do các duyên mà có thiện ác có buồn vui bây giờ biết Phật pháp rồi luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy để không có tiếp tục ừ. vọng tưởng vọng niệm nữa mà cái này mới khó này cái này hay khó đặc biệt đối với hành giả tiến niệm xứ đừng nhớ ngày xưa mình tưởng là tôi thế này tôi thế kia mình rừng có ông a bà b mình mới có thương có thích có ghét có sợ nhưng bây giờ thì chỉ còn sống với bốn niềm xứ chỉ có hơi thở vào ra chỉ có những động tác hoạt động chỉ có những cảm xúc buồn vui chỉ có những tâm trạng chuyện ác chỉ về thôi chứ ở đây không có ai tuy nhiên cái này mới là cái khó đó. quán niệm vô ngã là sao mình nhìn mình như là mình nhìn một người khác đó là phật nói phải tôi nói trong Calama 4 chúng tôi chúng tôi đang tiến hành để thực hiện Calama 4 không trong đó có một bài kinh Phật dạy hãy nhìn mình như mình hãy nhìn mình giống như mình đang đứng mình nhìn một người ngồi đang ngồi nhìn một người nằm đang nằm nhìn một người đang đi mình phải quan sát mình đó. chứ còn mà tôi thế này tôi thế kia cái là mình nhìn mình như từ góc độ của mình đó, thì thứ nhất là nhìn không rõ thứ hai cũng tiếp tục sống trong ý niệm ngại chấp còn cái này đó là mình nhìn, nhìn mình giống như mình nhìn một đứa khác phải trung thực phải trung thực không trung thực phải có cái gan phải có cái gan thấy à, phải có cái gan thấy thấy mình đang như vậy ví dụ như nhiều người bị cái bệnh này tôi không có ganh tị nhưng mà tôi thấy sư đối xử với, với, với cô đó vậy là quá cổ đâu có làm gì cho chùa mà cái bức tượng phật đó sư đi xa về sẽ cho cổ như vậy cổ đâu có giúp cho chùa cổ cổ, làm biến cổ vô cổ chùa cổ, cổ nhiều chuyện năm tộc bức tượng nó tượng quý bức tượng nó thôn phức rồi biết gỗ gì mà đẹp lắm tượng chỉ có lưng suy nghĩ suy, chủ trì nghĩ sao đem cho cổ mình khó chịu mình biết đó là ganh tị còn cái sâu chuỗi đó, mình chưa kịp sinh cái, cái, cái ông nội nó nhào vô cái cái cái, cái, gì đem gì cho mà ông đâu có tu hành gì đâu đôi khi mình ngồi thiền cũng cần có cái gì đó mình ừ, để để trên tay cho nó có màu cho nó có nét không chưa kịp gì hết cái giả thấy đẹp cái giả xinh mình không có ngờ rồi cái dĩa trái cây đó ừ, chưa nắng chang chang mình đi giác đồ cho dù nặng muốn chết dù cái dĩa trái cây tủ lạnh lạnh ngắt tính ăn cái cái bà nội nhào lên cái sinh mình không nghĩ đó là là là, là ganh tị mà mình không nghĩ rằng ganh tị với bụng xỉn nó gắn liền nhau nó là một cặp ừ, ganh tị bụng xỉn nó là một cặp đó là kinh nói với tôi nói kinh đế thích sở vấn nó có như vậy đó để ganh tị bụng xỉn nó là một cặp đế thích sở vấn trong trường bộ nha là sao bụng xỉn ấy, cái từ xưa mình đọc là mình mình người Việt Nam phật tử Nam Tông là bỏn sẻ cái từ này ngoài đời có người không hiểu nhưng mà nó bụng xỉn thì nhiều người hiểu bụng xỉn có nghĩa là không muốn mình mất gì còn ganh tị là không muốn người ta được gì nhớ cái đó không nhắc lại nha bổn xỉn là không muốn người ta không muốn mình mất cái gì còn cái ganh tị là không muốn người ta được cái gì chỉ có được với mất chỉ vì ý niệm được mất à, mà thế giới này đại loạn trở mặt với nhau tương tranh ừ, ừ, Đó. thì hành giả đó phải có cái gan thấy thì đây là ganh tị nè đây là bổn sẹn đây là sân nè đây là tham nè biết rõ chứ còn mà tìm cách đủ thức đủ thứ để mà tô hồng chút lục nó nó nó nó tôi là tấn công bằng đó. tôi thấy đó, tôi không đồng ý tôi nói sai sai sai bé thế giới không có công bằng thứ nhất thế giới nó có do cái duyên gì đó để cho chuyện nó nó xảy ra chứ phải ngẫu nhiên vô duyên tình cờ mà chuyện nó xảy ra mọi thứ nó đều do cái duyên thích hợp mới có như vậy thì bản thân cái cái cái cái duyên nó được gọi là sự công bằng của vũ trụ có điều mình không chấp nhận được cái duyên đó mình gọi là mình gọi là bất công tại sao mà sư trụ trì đối xử như vậy tại sao sư phụ đối xử như vậy tại sao thầy đối xử như vậy no, no. nó có duyên hết nó có duyên hết mà mình chấp nhận được đó thế là vì cái ý niệm được mất muốn cái này sợ cái kia chính những cái này nó cộng là nó làm ra ừ, cái ganh tị bụng xỉn mà mình không có gan mình cứ đều đi đòi công bằng không mà bản thân cái duyên nào mà nó tạo ra cái chuyện đó nó thúc đẩy cái chuyện đó bản thân nó là sự công bằng rồi mà mình hiểu sự công bằng hiểu theo nghĩa của mình là mình phục vụ chùa mình có công với tam bảo với với sư phụ không thì bây giờ sư phụ phải làm gì vậy với mình đó là công bằng nô đủ đó là, là cái công bằng tào lao cái công bằng trong cái ý niệm xã hội trong cái nhận thức của con người phạm phu chứ còn cái theo lực của vũ trụ đó mới là công bằng chưa chắc bởi vì có nhiều thứ thấy nó kỳ lắm nhưng mà xét sâu xa nguyên do nhiều đời nhiều kiếp cộng với hiện tại thì chỉ là chuyện bình thường có nhiều người nó ác như quỷ vậy đó, mà đời nó sướng như tiên vậy đó. còn nhiều đứa nó làm làm như, như bụt vậy đó mà đời nó khổ như quỷ mình thấy bất công nồ nồ nồ nồ. một là tiền nghiệp quá khứ hai là cái môi trường sống hiện tại cộng với khuynh hướng tâm lý tin tin tôi đi tin tôi đi có ba cái đó nó mới khiến cho một người khổ hay là vui chứ còn riêng cái chuyện mà cái thằng đó nó ác thì nó mới có mình thấy trên mặt nội đúng nó ác thiệt tại sao nó đời nó sướng cái chuyện nó ác này cái chuyện mai mốt nó nó, nó, nó, nó, nó trả quả đó cái chuyện chuyện của nó nhưng mà trước mắt tại sao nó được sung sướng à mình cứ nghĩ đó là một cái bất công tại sao một cái người hiền thiện như vậy mình tại sao là đau khổ mình nghĩ đó là bất công nô nó có vô số cái điều kiện nhân duyên để dẫn đến cái nụ cười và nước mắt của mỗi người à, giọt lệ và nụ cười của mỗi người à, yeah và tại vì mình thấy hết mình cứ thấy có một góc nhỏ xíu chỉ thấy được có một phần tỷ chứ không phải một phần triệu nha mình chỉ thấy được có một phần tỷ thôi. thế là mình gọi nó là là bất công mà trong khi xét chân lý vô ngã đó, mình hãy nhìn mình như là một nhìn người khác thì mình mới thấy được nhiều chuyện mình thấy đó là bất thiện bây giờ bản thân mình mình thấy no tôi là người đấu tranh cho công bằng no no bây giờ anh đừng có nhìn anh như là nhìn mình mà anh nhìn một anh hãy nhìn anh như lộn nhìn đứa khác anh mới thấy rõ ràng ganh tị cái này một ngàn phần trăm là ganh tị không phải một trăm phần trăm nha không phải một trăm phần trăm mà là một ngàn phần trăm gọi là bao bao đúng luôn chị nào có chỉ bao bao đúng luôn bao đúng như mua sầu riêng mà bao ngon gọi là bao đúng luôn bao đúng tức là một ngàn phần trăm là ganh tị này mà khi mình nhìn người ta mình thấy chuyện người mình sáng chuyện mình mình quán là vậy đó và vậy đó mà tôi tu tập quán niệm vô ngã là sao là thấy ra những cái cảnh này thứ nhất mọi thứ là một cái tổ hợp của các duyên của chư duyên cộng hưởng cộng sinh hợp tác kết hợp nối kết để hình thành ra cái gì đó ra người ra vật ra sự việc ừ. ở đây vô ngã phải là nothing mà là nobody nhớ nha thứ hai hành giả quán niệm vô ngã là hành giả nhìn mình một cách khách quan giống như nhìn một dòng nước chảy trên đó có các vị nãy giờ các vị vẫn còn có người hơi, hơi hiểu lầm cái này nó nhìn mình như là một nhìn người khác như vậy thì vẫn tiếp tục có ngã no đây ở đây là ngày nói với cái ý thế này lại khách quan á nhớ nha nhìn mình như là nhìn người khác là ngày chỉ nhấn mạnh cái chữ khách quan chứ không phải là khiên cái ngã ở đây đem luyện ra ngoài để cái ngã ra trước đặt nô nghĩa chuyện nó xúc vật đó. mà mà ở đây ngày dạy mình cái, cái chỉ khách quan khách quan cho nên để để tránh cái cái chuyện người tôi nói vào cái dòng nước thì thật là cái, cái, cái ví dụ đó rất là gượng nhưng mà bây giờ biết, biết nói chuyện mà không cái ví dụ sao nói không thì mình quan sát mình giống như mình quan sát một cái dòng nước vậy đó cái tâm thiện nó nó nó nó, nó xuất hiện mình biết ở ờ, à, có một cái đóa hoa nó đang trôi nghe à, ờ, rồi mình cái tâm bất thiện biết là có một cái đống có một cái xác thú nó đang trôi trôi nghe có một cục phân nó đang trôi nghe như vậy niềm vui nỗi buồn thiện ác tất thảy chỉ là những phiêu vật trên cái dòng chảy không ngừng được thôi Ở đây chỉ là một dòng chảy như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói ngày chưa biết đạo mình thấy mình là một dòng sông mình là một vạch dài vô tận cái vạch đó kéo dài trong suốt 70 năm 100 năm một cái vạch dài không một dòng sông một vạch dài nhưng mà khi biết đạo rồi mình thấy mình chỉ là từng đốm thôi hồi xưa là một cái line endless line endless line bây giờ mình thấy mình là spot tức là từng đốm thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui nhưng mà khi mình tu tập tứ niệm xứ mà đến mức mà rốt ráo thì nó không phải là đốm mà nó là chấm nó là dot dot dot có nghĩa là như nhiều lần tôi nói một bức tranh mà phóng lớn đó ra thì ở đó bao nhiêu cái mặt mũi yêu kiều bá mị thiên kiều bá mị không còn nữa mũi dọc dừa rồi môi trái tim trái ấu không còn nữa không còn mắt bồ câu con đậu con bậy không còn nữa bây giờ khi mà cái tấm ảnh mà mình phóng lớn ra nó chỉ còn là những chấp chấp chấp chấp chấp chấp thì cũng vậy hành giả buổi đầu khi mà chưa cái người chưa tu tập gì hết thấy mình là một cái dòng chảy kéo dài suốt 100 năm biết đạo rồi chỉ là từng cái spot S P O T từng đốm từng đốm đốm đốm lớn nhưng mà tiếp tục tu tập nữa thì mình chỉ là những cái dot những cái dấu chấm chấm chấm chấm chấm thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui nó ghép với nhau và trong nhiều đời nhiều kiếp vô lượng là tử sinh trong cái cuộc tử sinh trường mộng mình cứ nghĩ có một cái tôi cái ta thế là nó có thích và ghét mà hôm nay các vị nghĩ tôi không phải là thiền sư các vị nghĩ tôi không phải làm giả tôi lấy tư cách gì tôi, tôi, tôi hướng dẫn các vị cái này thế là tiếp tục sống như cũ sống trâu bò như cũ trong khi người, ta ra sao kệ người nhưng mà cái chuyện về mình thử mình nghĩ có đúng như vậy thì thấy nó là một nó, nó là một đống cát người nó nhẹ lắm và nhớ thế này không ai trên đời có thể lấy tay mà vấp cát nước suốt một ngày cát rồi nước rồi sẽ len qua cả tay mà đi sạch nói gì là nắng gió và buộc sương cứ nhớ bao nhiêu đó thôi đời không có gì đáng để nắm và muốn nắm cũng không được ừ, nhớ như vậy đó là vô ngã vấn đề vô ngã mấy giờ nữa biết nữa. thôi nghĩ là nay bảy pháp giảng giảng đúng đúng hai pháp là hết giờ rồi chúc các vị một ngày vui và uh, hẹn là tuần sau đừng ham nghe nhiều nghe ít mà sâu mà rộng ok thấy cái mặt ông buồn ngủ lắm rồi tôi giảng là còn buồn ngủ nói vậy không bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta thích nhập định với nhập định là một một cái hình thức mà cái gì là, là im lặng hay nhất không ai trách mình hết ok chúc các vị một ngày dạ. vui hôm nay một ngày là một ngày rất là bận rộn của tôi ok chúc các vị dạ, một ngày vui cảm ơn sư và hẹn dạ. lại sư tuần sau sư ha dạ rồi tuần sau sa thứ sư sa thứ dạ à, như vậy là kết thúc buổi uh, giảng của sư hôm nay và trên uh, tay của nhân thì uh, nhân đã có đầy đủ ba cuốn kinh nhật tụng của sư um, trong đây tất cả các bài mà sư giảng đều có trong đây hết đó quý vị à, cuốn 1 cuốn 2 cuốn 3 và chuẩn bị ra cuốn 4 và cuốn thứ năm là kết thúc um, um, toàn tập Nhật Tụng Kalama à, nếu mà quý vị cần những cuốn sách này thì quý vị liên lạc với cô Tuyết à, bên Việt Nam ở trên uh, web uh, cái YouTube kênh của mình đó, thì anh Kiên có để chi tiết của cô mọi ly liên hệ à, quý vị liên hệ với cô Tuyết nha quý vị à, nhân lệnh kiên cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau phát thoại kỳ sau của sư à, kính chúc quý vị buổi tối bình an chào anh kiên chào mọi người Recording stopped.